game today. Rồi Ừ bài to quá. Cái thằng kia chích đến tận 23 24 vẫn cún. Không, chuyện được top 23 đâu. đâu à? Đây anh nói em hãy đi, vừa bị ăn Cái thằng kia nó ừ, đồ đồ đạc của nó cũng ngon, nhiều đồ cam nữa anh em ạ. À. Kể Còn ra mấy em đi anh lởm lởm tí. Chính ra mình cũng ở cái thế bị động ấy Bởi vì um, nó để cái con Tôi là tôi bắt cái con gấu nhưng mà Nhưng mà mà, mà con gấu bây giờ nó lại có giáp phản Tôi không để ý nó có giáp phản là một Thứ hai là uh, Cái con ca lông nó cũng để ở cái cùng phía bên đấy Rao đấy là xếp là bị sai so với ở đối thủ Nói chung là nếu mà mình xếp khác thì, thì mình vẫn thua Trong cái trường hợp bắt được con gấu thì là thắng thôi Bắt con gấu xin ấy Nó lên 3 sao rồi mà bây giờ mà chỉ cần đẩy cho nó nhảy mấy phát ấy là bay cả đội hình luôn Còn một mình Lancer thì không đỡ được bọn kia Bởi vì ít nhất ấy là phải giết được con con ca lông đã Giết được con ca lông thì mới kiểu một chấp hết được Ôi không gặp, không gặp ai bị săn Mẹ, không gặp thì phải sướng lên ôi đéo ơi giờ muốn gặp phải đúng anh long đi ngạo vừa ờ, vâng, chứ muốn gặp <laughs> long sida đấy vào làm vùng là vừa vào xong vừa, vừa vào ngó kệ thôi rank là quá chênh lệch anh em ạ Mẹ rank rút làm sao mà săn được rank queen <laughs> tùng rank queen rồi anh em ơi Cái thằng Goblin trận trước quá hên luôn anh em ạ Toàn 3 sao Mấy cái con hai tiền một tiền mà nó cũng lên được 3 sao là anh em biết nó hên như thế nào Trận này khả năng lại chơi Hunter à? à Tôi nhìn thấy cái búa tôi tôi hay pick Hunter đầu Ra được cái búa set thì ngon Hunter thì thường là mấy cái rau uh, Round 3 ờ, Round 3, round 4 thì thường thường thường sẽ yếu Nhưng mà đến cái rau mà nó đủ bộ Hunter với cả Exorcist ấy Khoảng level 6 thì nó bắt đầu mạnh lên Ở level 6 là có thể kẹp 3 Hunter, 4 Exorcist được chuột sang hàng anh em ơi Ra đi chuỗi thắng luôn nhá <laughs> Thế hả? Alo, Pinker hay Alo, được con Becker hay Ờ, anh cũng được Khá khỏe Sao Becker hay mà đã có gì đâu Chơi gì? Chơi... chơi... Chơi cờ lai hả? Xin nó Xin nó cờ lai ừ. Có đồ luôn Xin nó cờ lai được Đồ được Hunter Hunter dễ win streak nhưng mà Ui tôi chết rồi không có đồ Thôi thôi Thôi em đi đi Anh lại eco à? Chuyện này lại eco rồi anh em ạ Không có tí đồ nào luôn Em đi vệ sinh đi nhé đồ chơi gót thôi không có, có đồ chơi um, hunter chơi gót hoặc chơi bit <coughs> nhỉ? Trận này lại có thằng chơi gấu ở Trận nào cũng có một vài cái thằng chơi gấu À chiếc này có thể đánh chín đẹp nhá anh em nhá Chơi chín đẹp này Được được được được Eco thôi anh em ạ Không có Hunter thì không chơi dự thắng được đâu Hunter thì có phải có búa xét cơ Tôi có thể chơi chín đẹp, Ở đây tôi có Blink Blink cấm đánh chơi được em lần nữa này 9 em à Thực ra cái bọn 9 em nó dễ bị counter lắm anh em ạ Late game dễ bị counter lắm sườn mà ra ba con Hunter nhỉ? Dép xung kích luôn. Có ai nhá, là một năm. chơi chơi gì đây? Chơi gót à? em đi cờ la nhanh cuốn nhá ừ em cứ đi đi chơi chín đẹp bổ củi cũng được thôi được cứ từ từ đã tạm thời chơi gót thế là tôi bỏ qua một con water spirit rồi đấy bỏ qua mất một con water spirit rồi đầu game cho một con Ồ Đây rồi Ui, game này bốn thằng Clive mất. bốn thằng Clive cơ. Vâng, bốn thằng Clive. Hunter rồi anh em ơi Có Hunter rồi Ám đấy rồi <laughs> được được, được. được được được được được được được nha anh em nhá được em với anh chưa gặp nhau luôn nhá ờ ừ. Mạnh không? Xem nào Anh cũng đang có chuôi đấy Em cũng chuôi, ừ, em mất chuôi rồi Mất chuôi ừ. thôi, để anh thắng nào sau đi ừ. Anh bây, bây giờ vâng. bài anh mạnh lắm Anh nhìn bài em toàn một sao thôi Mười một gặp thì anh thắng đi, Đúng không? Mười một gặp Để anh thắng đi fly được ra nào thua không cái cái bài này nó không chơi được ờ, ấy anh em ạ anh em muốn chơi uh, xuyên ấy thì nó phải có bố set đầu game nhá bùi khánh nhá à hunter cũng thế hunter nói chung là nếu mà chơi hunter là xác định ở chơi hunter về cuối game ấy là nó phải có bố set đấy mười một nha anh tuấn nhá ừ ok còn nếu mà không có búa xét ấy anh em có mấy cái xung kích của blink ấy anh em chuyển về tôi anh em chuyển về uh, ẹp như tôi này này tí nữa chơi chín ẹp thôi anh em ạ đây là tôi chơi bởi vì là tôi chót tôi không có chữ thua nên là tôi phải đánh kiểu dạng bổ củi ấy nhưng mà chả may nó lại ra là hunter tôi lại chơi chữ thắng Em cứ bỏ bài trước đi nhá Xong ok, em nhìn vào anh lựa Bỏ này đi, không cần đâu Tí về 6 hunter Em chắc buộc gần hết đấy Để một hai con ừ, Cứ bỏ hết đi ờ. Nếu mà bỏ hết thì anh chỉ để một con Thế là bỏ được nhiều nhiều Mày cứ bỏ đi xong anh nhìn vào Vâng vâng không đánh được đồ đẹp chuyện này nhìn nhiều sát thương vật lý anh em ạ à có thằng chơi human god này à human uh, ờ, mate human mate clyde Em bỏ được một con nhá Rồi rồi anh nhìn đi, nhìn đi, nhìn đi Để một con à để một con uh, lai để một con thì anh để bán bớt con nào đi nhỉ anh bỏ hai con cũng được đây đây đây anh phải bỏ ba con em ạ anh full mới bàn ừ. rồi để một sao thì được rồi sao anh không để con ấy à, anh nhầm con con thỏ đúng không để con để con thỏ ấy nữa đi bốn máu à bốn máu à vâng như tiệc ba quên ừ. Hello chào Hương nhá, chào em <laughs> Đang học rồi vào uh, Bèo bắt vào à? Bèo bắt vào à? Đâu, em bắt vào đâu Chào Hường đấy Học xong rồi vào Anh hôm nay còn livestream còn khá muộn mà Ngày này mấy giờ 2 tiếng nữa anh em nhá, 2 tiếng nữa mới nghỉ, yên tâm Thoải mái 2 giờ 3 giờ nghỉ Chúc anh em mới vào có một cái buổi xem livestream vui vẻ nhá đồ linh cho con thỏ nhỉ anh nuôi con lila làm gì thế à nó lên nó lên được hai sao thì anh cứ mua thôi anh mua thôi nó có hai con thì anh mua thôi nó lên được hai sao thì mua mình đang đánh chuỗi thắng mà mình đánh được chưa thắng thì mình có tiền thì mình cứ mua thôi chứ ngại gì đâu tôi đang có chuỗi thắng tội gì mà tôi không mua Cho là phí á <clears throat> thiếu một con hunter nữa thôi luôn không nhỉ trận là nhiều Clyde thật đấy Clyde vâng, không đến Cheater anh em ạ Tí thế nào cũng phải chuyển sang 9 f thôi Clyde nhiều Cheater chết Trận này 1, 2, 3, 4 4 ông chơi Clyde Một thằng chơi gót Ok này Đập trứng cho Lila Em chưa gặp anh đối, hát em xin xích <laughs> Vào round 19 thì anh cho đơn giản dạ, anh Ok anh nhá Trận này đè, bèo đẹp trai top 1 thì đô lết bèo uh, kìa đô, ừ. đô lết 50k kìa Bèo ơi <laughs> Hương bảo đô lết nhá Ok anh <laughs> Thiếu con Grim nữa anh em ạ ui ra cả giá này Lila lên được hai rồi thôi anh em ạ, không còn chơi giả đâu. Thiếu Grim thôi. thế là con đối 19 ừ, là kia biết rồi yên tâm ra 19 anh cho Anh em thấy Lila gánh kèo không? Nhìn Lila gánh không? Không có Hunter đâu nhưng mà anh em nhìn đam nó này 2000 đam to nhất bọn này luôn <clears throat> Blink ra phía sau Vỉa mới chết cái con đằng sau Con co đam nào vượt sang ói nhở em à không em không ói đâu ủa thế ai nhở một thằng nó sang ó tôi cẩn thận cái thằng ở top 2 này nó kẹp đúng vẫn kẹp am kẹp am deep mày quá anh em ạ chỉnh lại mày quá mày vừa soi quay sang soi ngay kẹp am deep mày quá chỉnh lại ngay hướng blink ra sao gặp anh ơi Ờ ra sao gặp anh cho chuối Yên tâm Anh bỏ à... Sao anh... Nhưng mà anh chỉ bỏ được một con Mẹ Anh, anh bỏ 6 na được thôi Em để 6 anh Ờ Anh chỉ bỏ được... Ui Nào giờ Anh bỏ Lina thôi Anh, anh bỏ Lina đi Chắc em ăn được Ok không anh anh bỏ mấy con vớ vẩn lên nhá anh anh bây giờ anh anh, anh, anh, không ấy được anh anh lại phải mua thêm một con nữa anh cũng cứ để vào đi em của em phải hơn của anh rồi đấy bỏ sáu ăn tơ nhá ok bỏ sáu nữa em ăn được không thực ra ấy để sáu ăn vào thì mày vẫn ăn được của lai ăn được mà em sợ nó mút nó cắt sát thì chết thế này anh mất nhiều máu quá nhiều máu mà mười máu mua luôn lila anh em ạ 20 round 20 rồi Round sau form lại đội hình ở, ở round thứ 21 luôn Chúng ta round Chúng ta đến round 21 là chúng ta phải form được đội hình luôn Chứ còn không không đợi hai mốt phải form được đội hình chín hẹp rồi anh em nhá vứt súng đi rồi Chết rồi Trời dạ ơi Thường có ý kiến Thường ý kiến Thường ý kiến nó quả cho chuỗi vừa rồi <laughs> Thường là là không thích Thường nói không Green Ôi lát em đối với anh Lát em đối với anh thấy con Lila không? Anh anh em thấy con Lila của tôi không? Lila thế giới luôn. Đừng coi thường anh em ơi, ba tiền hai sao. Giết được cả cái thằng 6 66 Clyde này. Không nên coi thường. Ủa đéo ra Grim à? Ui, blink, blink, blink, blink, blink, blink. Chết rồi. Chưa kịp lém blink cho green. Được. <laughs> Không sao anh em ơi. Uy, no sirve ahí. Tiempo. Lên 9 kẹp Doom vào. Ok, lên 9 kẹp Doom. Lên 9 kẹp Doom. Chẳng có ra. Blink thì chắc chắn nó phải cho con này. đồ khéo quá nhở chuyện này đồ khéo quá nhở chuyện này sao ừ, này anh cũng một đấy không anh ơi không biết đâu à có thằng gấu mít đấy nhưng mà nó yếu lắm ui bèo phải không làm sao chờ <coughs> combo đểu rồi combo lở rồi anh em ơi combo ngu quá đi một quẹt đều nhở quét lởm nhở đánh nhau mất máu kìa rồi bây giờ mới đẹp Ui mẹ lớn xe khỏe đấy em Anh ăn được không? <laughs> ăn thì đéo được Trông bắn nhau mất máu luôn Giáp bật ảo cái đái Ui được xe chém Giáp bật ảo vãi cây có khi lên được ba Lý do mà tôi giữ cái con này này Nhiều anh em sẽ hỏi là tại sao tôi lại giữ cái con cây này Bởi vì con này nếu mà nó lên ba trước ấy Thì tôi cho vào nó khỏe Lý do nó là như thế Quả của đấy là chưa kịp xếp anh, anh em ạ Bây giờ nó khác Đấy bây giờ xếp chuẩn nó khác nha anh em nhá Nãy là chưa kịp xếp rồi Ui, cái thằng này LC của nó cũng khá thế giới Sắp chết rồi Chết Ui, nó vẫn ăn được tôi này Khó chịu Không, chết là lai khó chịu thật Phải có chống hồi máu À, với cả phải chưa có Doom Chưa có Doom vào anh em ạ cho Doom vào khác tôi vẫn giữ lại con cây nhá tạm tạm giữ con cây bán ngoài được hay là đập trứng luôn cho con uh, Sailing Assassin nhỉ Hương bảo là chỉ cho mèo thôi không thích cho anh Tuấn Khổ anh có <laughs> bảo là em cho anh đâu <laughs> Blink được không? Ra già hay rồi đấy Ra già hay rồi đấy Rôn tí anh em ạ, cây ba đã Rôn, rôn cây ba đã Rôn cây ba đã Thôi chết rồi Tại sao nó lại đẩy cái con Grim của tôi ra Ngu người luôn Ủa, anh chưa con cu ấy hả? À? Hả? Anh chưa con cu à? Ừ, anh chưa con cu Ngu người luôn Anh xếp lại cờ đi Anh gặp em, em để anh nhiều lắm nha Anh xếp cờ đi Cái gì cơ? Em đẩy anh á? Anh gặp em, vâng, đẩy nhiều lắm ấy Gặp bàn Khỏe vậy? Có cái gì mà đẩy nhiều? <laughs> có view mà đẩy nhiều cái tên yếu á con đéo gì ấy nhờ Cảm giác nó thiếu một cái con gì đấy Tôi cảm giác như tôi đang bị thiếu một cái con gì đấy Vừa lấy tôi thiếu con gì nào? Cây này chưa lên được ba tí lên được ba và thay con kia nha anh em nhá rồi có con phu đấy cũng khỏe Tí dồn đồ Dồn đồ nó cũng được Đây đồ quên đấy Đồ quên đồ để người trên người con này Rơi bị bán mất một con xe linh à Có phải không Có phải bị bán mất con xe linh không Thay đu vào nhá Cho đu vào Hình như là bị bán mất con xe linh nhỉ Kèo khỏe đấy Vâng, đang xích Anh xếp sang ăn em đi Được, chưa kịp, chưa kịp nhìn Cái đéo đây gót Clyde à? Không, không, không, không à. Cái thằng Warrior này cũng khỏe này Ôi, đồ thế giới luôn, có chống ép rồi không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. Không ổn, thằng Warrior lên được con CK3. Bây giờ phải có chống hồi máu anh em ạ. Ừ. Khó nhờ. Dồn tiếp ra cây ba không nhở? Con cây ba này ngon hơn đấy. Thực ra tôi phải nghĩ tôi phải roll ở 8 để lên được con này ba này, con này ba này. Đấy, lên được hai con này ba, Doom hai đã. Thay con Sailing bằng con này. Ui, con có anh này. Anh này. Tôi hả? Quên anh xếp lại chưa rồi. Chán đời. của em được ấy em được. ăn được. đéo là được nghĩ sao ăn con co nó bị bớ đầu tiên sao bọn này giáp trâu ấy nhở ui anh sắp đi rồi đấy mẹ cho thằng bèo ăn chuối là một sai lầm anh em ạ không thể làm đâu không sai lầm vãi cứt khỏe nhở đấy chưa có búa nhở nào đây anh Đấy, anh, anh em có không? Ui, con kia của tôi nó bị hack rồi. Được không anh, được không, được không? À, con đam của mình nó bị hack. Đi. Đau quỷ hay chuyện đi tránh. Mình chết rồi Hai con lila nữa cơ à ui hết tiền không ta Ui chết rồi Nhưng mà chưa kịp làm gì Chưa kịp cho đồ Có sống được round này không Đéo được rồi Ui máy thế vẫn sống được Sợ thế nào? Đúng, sao này... Ờ, cấm đánh nó ở trên người con nào vậy? lên được Lila ba chán đời Thằng này nó có cái ờ, ấy Nó có cái chống uh, ờ, EF Đánh đéo ở đây Anh anh đi rồi Anh sắp đi À chưa, chưa đi, round này chưa đi Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng. Để em bỏ bớt cờ nhá, khi em gặp anh ấy Ờ, bỏ bớt đi Mẹ, round sau Đi mất khép luôn anh em ạ em để 62 với nhá hay thỏ nhá tối gặp luôn này ui mẹ em để 6 clan nhưng em lại để cái con này ở bên này chịu luôn Ô, yếu mà anh yếu mà anh em được Rút ràng ừ. vừa lấy để bên này bây giờ chuyển sang đây. Ông em để bên này mà. Yeah. Nhầm à? Nhiều thằng từ quá nhầm. Em để từ đầu mà. Rồi rồi. Đây em ăn mà. Hậu công ai yếu. Tính toán đi rồi. em chỉ để như thế thôi Một con lila nữa thôi anh em ạ. Roll nốt Round sau là chén cuối Round này có cái uh, hút máu uh, cuối này Hút máu cuối hoặc ba tia luôn này Ra là đủ rồi Không có thôi phải ghép thôi anh em ạ chết Doom nhầm là chết rồi Doom ngu là chết rồi Đấy. như này năm màu chắc đi À được Doom, Doom được phát lửa được Cái đéo rồi đây Doom đi Đúng rồi Được được vẫn sống vẫn sống vẫn sống vẫn sống con sống, con sống, con sống, con sống Này quá Hết tiền rồi, hết tiền rồi, hết tiền rồi Không, hết tiền rồi Đây, mình sẽ làm gì mới không? À? Ai đu. Ui thôi đi rồi Đi rồi đi rồi Nó ấy được vào đúng con thỏ luôn Nó hết được vào đúng con thỏ luôn Combo còn ngu chứ Mới đỡ thì đéo được Anh đi rồi Đi à À không chưa đi Chưa đi chưa đi chưa đi chưa đi chưa đi chưa đi Chưa đi chưa đi chưa đi chưa đi chưa đi vẫn sống anh em ơi Ui mẹ mày thế Sống à? Ừ đem một con ấy Nó sao gặp bèo em ơi Ơ ờ, bỏ hết à Không đừng bỏ hết thế Mày điên à Mày Mày điên à Bỏ sức no. máu lên Bỏ Có. hết luôn à Mẹ Anh em sao bèo mẹ xứng đáng là người anh em mẹ tốt của tôi Chứ đéo phải Long si đàm ngạo tôi thật Bây giờ tôi chỉ phát tì với bèo Đéo có thể phát tì với Long si đàm Tí nó xăm tôi đấm tôi như con luôn Ngon rồi em ơi em bỏ vào rồi em chết nhiều rồi anh ấy kia em làm nốt cho làm đi em ơi làm nhanh lên rau này gặp thằng nào đây đèo gặp đủ nhá phải phải mới tự cứu sống bản thân mình bằng cái rau này anh em ạ phải tự cứu sống bản thân mình bằng cái rau này tôi là có tôi chưa đủ phải tự cứu sống bản thân Rồi thằng đi nhá, anh biết đi Thằng này có đi không? Mày chết đi, ui Đéo gì mà nhảy một phát à. chết mẹ gần hết máu kìa Cô ấy à? Thằng đi luôn em ơi à, Ui, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đánh chết mơ rồi Hay quá Được quá em ơi, thôi rau cuối, chén cuối Được không anh em? Thôi rồi, thôi ơ à, lốt đi đéo hiểu không cần phải thế mẹ trời thế còn nói đéo gì đùa đánh lốt đi tôi biết là các anh em đang xem kênh ờ, rất là muốn biết cái kết quả cuối cùng sẽ là tôi với Bèo đấu với nhau thì ai sẽ giành top 1. Bèo quyết sớm quá. Nhưng mà anh em có thấy không? Anh em thấy bọc lót với nhau tới từng chân tơ kẽ tóc sự kết hợp đỉnh cao của hai pro player. <laughs> Chui.